Hello, xin chào tất cả mọi người F0 chào nhau một cái đi ạ <laughs> Bật mí luôn mọi người nhé Mình đang bị F0 đấy Mình có thể à, vừa đăng tin tức Và vừa đăng những câu chuyện xung quanh đời sống Như uh, chia sẻ những uh, kinh nghiệm trong cuộc sống Rồi uh, về văn hóa nghệ thuật, về âm nhạc, về uh, giải trí, về hài hước đó Về kiến thức, về tin tức Rất mong mọi người ủng hộ mình để mình uh, có động lực mình làm... Uh, những video nó hay hơn, nó chất lượng hơn nhé. Hôm nay mình đang bị F0 cho nên là mình nói sẽ không được chuẩn lắm đâu. Mà cái hình ảnh của mình nó cũng rất là phờ phạc. Thì rất mong mọi người à, đón nhận thông tin của mình cho mọi người thôi nhé. Còn cái hình thể của mình nó không được ok lắm đâu. Rất mong mọi người thông cảm nhé. Rồi chúng ta đi vào công việc. Thì mình sẽ đọc cái thông báo của công ty nó ra cũ rồi nhưng mà nó vẫn còn hiện tại thì nhiều người cần cái nội dung của thông báo này đấy vẫn có người hỏi mình về nội dung của thông báo này đấy cái video này mình làm là mình phân tích dựa theo những thông tin mình khai thác và dựa theo thông báo này có thể nó sẽ không đúng 100% theo như ý của công đoàn và theo như ý của công ty hay là theo như ý của chính quyền địa phương cho nên mọi người xem và tham khảo nhé đó là thông báo của ban giám đốc công ty và công đoàn về chế độ thanh toán cho người lao động bị nhiễm Covid-19 gọi tắt là F0 rồi cái à, phần đầu thông báo này này căn cứ vào những công văn này thì nó dài dòng thì mình sâu cho mọi người đọc nhé mình nhắm những nội dung chi tiết mà mọi người cần nhé thì à, theo như thông báo này định nghĩa về người F0 thì nó như thế nào và được hưởng chế độ gì chúng ta bắt đầu theo dõi video nhé định nghĩa người bị F0 là người nhiễm Covid-19 gọi tắt là F0 là người có kết quả xét nghiệm real time RT PCR dương tính hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hai lần dương tính nhớ là có xét nghiệm PCR dương tính hoặc là test nhanh hai lần dương tính. Mà cái test nhanh hai lần dương tính này phải do cơ quan y tế có thẩm quyền test nhé. Và cấp giấy nhé. Chứ mình mua que về nhà mình tự test 10 lần cũng không được công nhận nhé. Đó, nhớ phòng khám hay bệnh viện gì đó, test hai lần, đi hai lần test lấy giấy hai lần. Thì được công nhận là f không theo thông báo của công ty. Được chưa? Và cái chế độ thanh toán cũng như quy trình nộp chứng từ liên quan nó như thế nào. Một F0 trường hợp khi có kết quả xét nghiệm tại công ty tức bạn đi làm bạn được yêu cầu test ở công ty á đó thì cái ngày test nhanh dương tính thì vẫn đến công ty làm việc đúng không thì được à, kiểm tra test nhanh và xét nghiệm dương tính thì được xem như một ngày làm việc bình thường được chấm công như bình thường đúng không và trong cái thời gian cách ly y tế tạm thời sau ngày test nhanh dương tính đến ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đưa về cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung theo quy định thì sẽ được chi trả mức lương tối thiểu vùng tức là bạn test nhanh dương tính rồi đó nhưng mà bạn mới chỉ được cách ly tạm thời thôi chưa có bàn giao chính quyền đó. thì đến khi nào mà chính quyền địa phương họ họ làm cái giấy quyết định cho bạn cách ly y tế gì do f0 gì đó thì thì bạn mới được hưởng bảo hiểm y tế còn những cái ngày mà chờ chính quyền họ cấp giấy quyết định cách ly y tế đó thì bạn vẫn hưởng ờ, theo mức lương tối thiểu vùng nhé hay công ty trả thôi đấy và khi có quyết định cách ly y tế của chính của chính quyền địa phương rồi thì các bạn hưởng chế độ ốm đau hưởng bảo hiểm xã hội và nếu hết chế độ hưởng bảo hiểm xã hội thì những ngày nghỉ còn lại công ty vẫn thanh toán bằng mức lương tối thiểu vùng. Mọi người yên tâm thì f không không thiệt cái gì cả, nhưng mà người chú ý ngay video này có nhiều cái hay lắm. Cuối video mình mới tiết lộ cho mọi người biết đó nha. Rồi, trường hợp f không khi có kết quả kiểm tra ngoài công ty, các bạn test nhanh ở nhà ở ngoài á thì tính từ ngày có kết quả test nhanh tại cơ sở y tế hoặc là xét nghiệm PCR cho đến khi cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì sẽ được chi trả bằng mức lương tối thiểu vùng tức là khi mà bạn test nhanh ngoài rồi thì trong khi chờ đợi mà đến ngày mà có quyết định cách ly y tế của chính quyền địa phương ấy, những ngày còn nó thì bạn hưởng mức lương tối thiểu vùng và khi có cái quyết định cách ly y tế của chính quyền địa phương thì mình nghỉ ốm đau hưởng bảo hiểm xã hội nếu hết hưởng bảo hiểm xã hội những ngày còn lại công ty trả bằng mức lương tối thiểu vùng được chưa thời gian áp dụng kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2021 chú ý nha mọi người và lưu ý này, hiện tại các trường hợp test nhanh kháng nguyên dương tính được xem là F0 và được cách ly, quản lý, điều trị như F0, không cần phải chờ thực hiện xét nghiệm RT-PCR cho các trường hợp này. Đó. Một số thông báo đã có quy định trước đây nếu không còn phù hợp thì sẽ được thay thế bằng thông báo này. Đó, mọi người đọc mấy thông báo này chỉ ngắn như vậy thôi, mọi người ai không hiểu mình ở đối tượng nào tua lại và nếu không hiểu nữa để lại bình luận dưới phần bình luận nhé mình giải thích cho nghe chưa và có một thông tin như vậy này mình cũng mới khai thác thêm từ bên à, à, công đoàn nhé mình nói luôn mình khai thác từ bên công đoàn thì về cái à, cái vấn đề F0 mà hưởng bảo hiểm xã hội á thì bây giờ là theo thông tin mình khai thác thì doanh nghiệp cũng đã cố gắng là nỗ lực để à, đề xuất bên trên thì bên trên cũng đã duyệt rồi thì chính quyền lãnh đạo tỉnh cũng đã chấp nhận là trạm y tế ở địa phương có thẩm quyền cấp giấy nghỉ hưởng bảo hiểm y tế cho F0. Đó. Mình hiểu chưa? Trạm y tế địa phương có quyền cấp giấy nghỉ hưởng bảo hiểm y tế cho F0. Thì quy trình như nào? Mình F0 này. Mình test nhanh hai lần dương tính, mình về báo tổ trưởng dân phố. Gọi điện báo, ông ấy tới, ông ấy cấp cho mình một cái tờ khai. Mình khai báo vào đó. Cách ly tại nhà thì đó, khai báo vào đó. Rồi ông ấy cầm cái đó ông đơn phường ông làm cho mình cái giấy quyết định cách ly y tế sau đó thì gần hết cái ngày cách ly y tế cảm thấy đi test thử mà thấy chúng ta xin ra đi test mà thấy âm tính thì chúng ta mang cái giấy tờ đó ra trạm y tế phường họ cấp giấy cho đấy theo mình biết là như vậy nhé và nếu như trường hợp mà mọi người có giấy quyết định cách ly y tế rồi nhé nhưng mà không xin được cái giấy của trạm y tế phường để hưởng bảo hiểm thì mọi người nộp cái giấy đó vào công ty công ty vẫn chi trả cho mọi người bằng mức lương tối thiểu vùng 170 ngàn một ngày những ai là công nhân mới mà cảm thấy là hưởng bảo hiểm nó không chênh lệch nhiều so với ờ, hưởng lương vùng thì khỏi cần đặt ra ờ, trạm y tế cho mất thời gian nhé không hưởng bảo hiểm thì hưởng lương vùng nhé không có mất cái gì đâu mà sợ yên tâm được đó và những người không thì phải nộp một trong những giấy tờ sau đây này được hưởng hỗ trợ từ công đoàn này một là giấy quyết định cách ly y tế của chính quyền địa phương hoặc là giấy nhập viện giấy xuất viện ừ. hoặc là giấy test nhanh hai lần dương tính kèm theo tờ khai của chính quyền địa phương và nếu như mà không có những giấy tờ trên thất lạc rồi á chúng ta về bộ phận của mình xin thư ký khoa ấy, cấp cho một mẫu giấy khai cái mẫu giấy đó do công đoàn gửi về khoa chúng ta lấy cái mẫu giấy đó chúng ta điền vào về mang ra chính quyền địa phương chứng là được đấy nếu như mất hết giấy tờ về f0 chị này cái kia chúng ta lấy cái mẫu điền vào cái mẫu do công đoàn gửi công đoàn gửi về hết tất cả các khoa đều có phong mẫu giấy đó hết chúng ta lấy cái mẫu giấy đó chúng ta điền thông tin vào và mang về phường chứng được chưa và mình lưu ý cho mọi người là cái này một số cái uh, giấy test này hay giấy xuất viện ra viện những giấy tờ để nộp ấy để hưởng vào từ công đoàn ấy thì chúng ta nên photo công chứng ra nhé chứ đừng có nộp bản gốc tại vì chúng ta vừa nộp cho công đoàn này chúng ta còn nộp lấy bảo hiểm nữa cơ mà nộp hai ba chỗ nữa nên những giấy tờ chúng ta nộp đi ấy chúng ta nên photo ra photo công chứng ra thì càng tốt tùy theo yêu cầu chúng ta hỏi lại đi nhé. cảm ơn mọi người đã xem video rất nhiều thì hy vọng là video của mình nó sẽ bổ ích với tất cả mọi người thì mọi người thông cảm nhé mình là f0 cho nên là à, nó hơi phờ phạc một tí hình ảnh của mình nó không được ừ, tươi hơi héo héo một tí nên mọi người cùng nhau cố gắng nhé chúng ta cùng cố gắng để vượt qua thì xác định sống chung với dịch thì không thể nào tránh khỏi được rồi đó người người f1 mà nhà nhà f0 bây giờ như vậy rồi chúng ta chấp hành tốt nghiêm chỉnh 5k khuyến cáo của bộ y tế ừ, nếu mà trường hợp có bị thì chúng ta cũng chuẩn bị tâm lý sẵn đi đừng kỳ thị nhau nhiều quá chuẩn bị tâm lý sẵn là bị ừ, bị rồi thì nên cẩn thận một tí chăm sóc cảm thấy không ổn thì chúng ta phải cập nhật những số điện thoại của những người có thể giúp đỡ chúng ta trong trường hợp khẩn cấp nhé mình nhận được thông tin từ một ừ, người lãnh đạo nói là nếu mà em không cách ly tại nhà một ngày chính quyền cho 80.000 tiền ăn hay sao á nhé được trợ cấp 80.000 tiền ăn cho một người mọi người nhớ hỏi bên à, tổ trưởng dân phố của mình nhé F0 cách ly tại nhà được hỗ trợ tiền ăn đấy hình như lên tới 80 ngàn một người á tùy từng khu vực nhé cảm ơn mọi người rất nhiều chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công nhớ like và đăng ký kênh để mình có động lực mình làm những video tiếp theo nhé xin cảm ơn